chào tất cả anh em thì tiếp tục cái clip hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em về ờ, cái cách chơi tài xỉu và cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 của bên tôi dành cho tất cả anh em đi lắc tay cái chính là cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu đĩa tài xỉu một âm đó thì ờ, anh em cũng biết được là ở ngoài thị trường nó đang cho ra rất nhiều các loại máy phân âm rồi đúng không anh em và các loại và các thầy thợ nghe mặt hồ tài xỉu nhưng cái máy theo âm thì nó rất là chuẩn xác đây cũng là một cái thiệt thòi cho tất cả các anh em đi bắt cái cái đúng không ạ thì uh, chính vì vậy nên là bên tôi đã cho ra cái đĩa tài xỉu một âm này anh em nhé thì đó thì uh, đây là cái đĩa hoàn toàn là không tang anh em cứ yên tâm sử dụng đi uh, lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp thì cái độ tăng tích của nó thì tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em để cho anh em yên tâm hơn nhá thì tôi sẽ thử luôn lâm châm cho anh em này ok nha ok nha nha rồi hoàn toàn không chết anh em nhá. thì tiếp theo cái hộp này thì tôi sẽ thử luôn cho anh em cái muối thử cho anh em chắc thôi ok chưa ạ? hoàn toàn nổ anh em nhá, cả ba hộp đó. thì uh, đó. còn cái dọn đèn pin nữa thì nước chân tôi cũng thử cho anh em rồi nước muối thử rồi bây giờ còn cái đèn pin thì tôi cũng sẽ thử luôn cho anh em này ok cho anh em hoàn rất trong luôn anh em nhá đó rất trong rất đẹp này, tôi thử đĩa luôn cho anh em này đĩa không hề một vết chấm nào luôn này rất trong Vâng. Thì uh, vừa rồi tôi đã thử cho anh em về cái độ tăng tích hoàn toàn là không tăng đúng không anh em? Thì uh, à, cái cách chơi, cách sử dụng của nó ra làm sao thì bây giờ tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em về cái uh, bộ đồ chơi tài xỉu đĩa tài xỉu một âm này để cho anh em rõ hơn nhá. Đấy. Thì uh, cái đĩa tài xỉu một âm này anh em có thể là nắp được tất cả các loại hột tài xỉu khi mà anh em nắc về tài hoặc là về xỉu nó đều chỉ có một âm thôi anh em chính vì vậy nên là các thầy thợ nghe âm hột tài xỉu không nghe được cái tiếng phát ra cái âm hột tài xỉu anh em nhé tại vì là khi nắc về tài khi nắc tài hoặc là xỉu nó đều chỉ có một âm thôi vâng thì cái đĩa tài xỉu này nó tôi không dám chắc là nó sẽ ngăn cách được cái máy phân âm 100% nhưng mà nó sẽ giảm được tầm 5 ờ, đến 60 thôi anh em nhé thì anh em cứ yên tâm sử dụng cái đĩa tài xỉu một âm này anh em đi lắc tay cái nó rất hiệu quả luôn anh em nhé thì đây ngay bây giờ tôi sẽ cho anh em xem được cái độ hiệu quả của cái đĩa tài xỉu một âm này đó tài này nha tài tiếp nha anh em xỉu anh em này xỉu xỉu tiếp ạ vẫn là xỉu anh em nhé tài này. thì vừa rồi anh em thấy không ạ tôi nắp lên tài xuống xỉu nhưng mà cái đĩa này nó chỉ phát ra đúng một âm tiếng âm hột thôi đúng không anh em nó không hề có một cái âm thứ hai thì anh em cứ nghe vài chén thì anh em sẽ thấy được cái độ hiệu quả của nó thì anh em cứ xem và cảm nhận xem cái đĩa tài xỉu một âm này nó có phù hợp với anh em đi lắc tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bịp hay không nhá thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đĩa tài xỉu một âm này của bên tôi và cũng như là các bộ đồ chơi tài xỉu bịp khác thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo bên tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 Vâng thì uh, thời lượng video của tôi cũng có hạn nên là video của tôi sẽ kết thúc tại đây nhá thì anh em nào và thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái clip tiếp theo và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 và hiệu quả nhất hiện nay nhé chào tất cả anh em